Chào các bạn, chào các bạn trở lại với nhóm review Hôm nay nhóm xin giới thiệu hai sản phẩm Đó là đèn cảm ứng chuyển động ờ, KT001 và DS37A Đây là hai sản phẩm ờ, thì, Hai sản phẩm này để ứng dụng là bật tắt đèn ờ, theo cái chuyển động của người hoặc là của vật đi qua trong vùng của nó thì bây giờ mình sẽ nói qua về cái thông số kỹ thuật của hai sản phẩm này thì dạ, đầu tiên là đèn cảm ứng chuyển động DS37A giá là 120k um, sản phẩm gồm uh, một module một miếng dán này miếng dán này để mình dán vào tường đó Còn một quyển sách hướng dẫn này miếng uh, nam châm để mình uh, gắn lên các cái uh, đây đó mình có thể gắn lên các cái bề mặt kim loại um, về um, sản phẩm này sử dụng uh, áp từ 3 đến 4,5V đây thì ở đây là mình sử dụng uh, mình sẽ cần ba cục pin ờ, ba con A đây pin này còn sản phẩm này rất là tiết kiệm ờ, điện năng công suất của nó chỉ ờ, tầm 0,3 W về khoảng cách phát hiện vật là khoảng 3 mét và góc quét là 100 độ kích thước là khoảng 80 em lại 26 mm à, sản phẩm thứ hai này là đèn cảm ứng chuyển động à, ờ, KT001 giá 210 đây là xanh dân này thì à, sản phẩm này à, đây, có thêm à, một tấm pin năng lượng mặt trời tức là mình không sử dụng khi nào mà hết pin thì mình có thể nạp điện bằng uh, ánh sáng mặt trời đây. rất tiết kiệm đây là cảm biến này cái thiết bị này thì ờ, sử dụng nguồn 3, ờ, ờ, khoảng 3,7V bên trong đã có pin sẵn rồi công suất thì 0,5W và khoảng cách phát hiện vật là từ 3 đến 4 mét góc quét là 120 độ và đặc biệt điều đặc biệt ở sản phẩm này là đây có chế độ ờ, on này on là mình bật lúc nào nó cũng sáng thì mình có thể sử dụng ờ, như một cái đèn pin à? và đây là tắt này và chế độ auto này. auto là để mình ờ, sử dụng cái chức năng kiểm biến chuyển động của nó đấy à? bây giờ mình sẽ tiến hành test thì hai sản phẩm này thì chỉ hoạt động ở ban đêm mình sẽ vào một phòng tối để test cho các bạn xem Vâng, thì uh, bây giờ mình sẽ test cái con um, uh, DS37A trước. Đây, mình cho là không tối. Tiêu ờ, ừ, vật chuyển động đến này. Đó. Đèn nó sáng khoảng uh, từ 15 đến 25 giây. Rồi tự động tắt. Khi mà không có vật chuyển động qua. đó thì lại khi cô vật chuyển động qua đây đó. các bạn có thể ờ, lắp nó vào nhà vệ sinh hoặc là các cái hành lang hoặc là ở bàn làm việc cũng được Rồi, bây giờ mình sẽ test cái đèn ờ, cảm ứng chuyển động ờ, KT001 đây thì ờ, hiện mình đang ở trong phòng tối thì ờ, khi mà chuyển động qua qua cái ờ, đèn này nhá thì đo quét của nó là khoảng 120 độ thì khi mà có vật chuyển động thế đó đèn nó sáng thì nếu mà vật có vẫn chuyển động ở đấy thì nó vẫn cứ sáng còn nếu mà không có vật không có người đi qua không người chuyển động thì khoảng 15 đến 25 giây là đèn sẽ tự tắt các bạn có thể ứng dụng nó đặt ở các cái hành lang và ờ, trong nhà vệ sinh đây. đó các bạn nhé đó vâng. thì ờ, ngoài ra các bạn có thể ờ, sử dụng nó dùng như một ờ, cái đèn pin đây đây, đây là cái um, DS37A và con KT thì khi ờ, con KT này nó sử dụng ờ, như một đèn pin thì bạn có thể bật sang chế độ on tức là luôn bật Đó, các bạn có thể cầm đi trông như siêu nhân đấy con này cũng thế thì ờ, mỗi con có một cái ờ, đặc điểm riêng các bạn có thể khám phá rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình